sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao những sinh mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây cùng chung tay vui quên tháng ngày tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn chín mươi ngày qua chữa trang tình thương màu hoa phương thắm máu con tim mỗi lần em em em hả đây đây đây đây đây đây đi với con đi đâu đi với con? con trời mẹ đang cắm hoa mà con chú hùng tí tới liền bây giờ đó con để để để, để về cắm sao con có chuyện quan trọng lắm mẹ phải đi với con mới được trời ơi đi. tự nhiên đi. sao mẹ em đi chơi bây giờ mẹ đi ủa ha, không anh anh anh tới à, dùng bữa với hoa nè à, không tới thì con đừng mình ăn cơm rồi mình đi con ăn cơm sao được mà chú ăn cơm sao được đúng không chú ngồi chơi đi con đi với mẹ con à. chút rồi rồi chút nữa con trả mẹ con về cho chú sao nha đi đi à, ngồi đi để đi với con gái rồi chút là hoa về nha ủa ủa hoa hoa có chuyện gì mà gấp như vậy có cần hùng đi theo đi hỗ trợ được rồi đi đi cái chuyện này là cái chuyện phụ nữ thôi ờ, cái ờ, chuyện ờ. là mẹ với con nói chuyện với nhau ờ, ờ chú ờ. là đàn ông không có đi được đi đi đi à, đợi, đợi mẹ mẹ nói vài lời với là hùng ơi à. hùng ơi đi chờ qua chút xíu nha à. rồi một hồi hoa về dọn cơm hùng ăn ha à. rồi hoa, hoa đi mẹ à, à. cho chú nói chuyện chút xíu thôi hoa ơi hoa đừng để hùng mòn mỏi đợi chờ nha ừ, chờ hoa nha rồi rồi rồi đi dạ dạ chú bye bye. nha à, à, à. đi mẹ đi mẹ đi con ơi có bị công an bắt gì điện thoại cho chú nghe con mình có lỡ lời không ta ủa đi đâu mà về lẹ vậy hoa à? hoa đóng cửa luôn nghe <laughs> không phải hoa ủa ai à, à, ai ai ai đây giới thiệu Em là Linda Hương Linda Dạ Em ở bên Mỹ mà về á Bên ở Mỹ Mỹ á Bên, à, bên Mỹ hả ờ. Em là bạn của chị Hoa Không biết chị Hoa có nhà không hả à, chị Hoa hoa đi đi à, công chuyện rồi à. ủa anh bị gì hả anh bị chứng do à, anh anh anh bị liệu ừ. anh bị liệu ờ, chị hoa đi ra ngoài rồi hả um, anh là gì của chị hoa vậy anh là bạn à không phải anh là em họ của chị hoa em họ của chị hoa hả ừ. thằng quế này Bé kia trễ nha mọi Con ủy là Xin lỗi, xin lỗi em Anh em họ thiệt nhưng mà anh lớn tuổi hơn chị Hoa gấp đôi lần đó ừ, Vậy hả? Ừ. Trời ơi, em không ngờ ừ. Chị Hoa lại có một người em họ đẹp trai tường ông như anh Lần đầu tiên trong đời có người khen tôi đẹp á em ơi mắt em có cận không ừ, mà em... sao em đeo kiến vậy em đeo kiến cho bộ thôi hả à, quá trời à. em sáng lắm em tỏ lắm em nhìn anh rõ lắm <laughs> em chẳng hay em tên gì vậy em nhỉ em là em giới thiệu rồi á em là linda hường cái gì S -s soda hường hả no Linda Hường Linda Hường ừ, à, Ui cha Ui cha Ủa em, em bị gì vậy? Ui cha Con gì nó kiến Con kiến nó không à Để em bắt giùm cho em dạ. nha Ờ mà Mà không được Sao vậy? Người khác giới Da chạm vô Người khác giới Kỳ lắm Không có sao đâu Ở bên Mỹ á Người ta thoải mái lắm à. Bắt giùm em đi ngủ quá Anh bắt nha Dạ mất Chị à Sao, sao Hương đánh anh Sàm sổ quá Tôi kêu police tôi bắt bây giờ Ở đây không có police Không có police thì ờ, công an ừ, Ở đây có công an ừ. Mà tôi kêu Mà công thôi an. cái này là tôi bắt kiến giùm cho Hương mà Sao Hương đẹp mà Hương dữ quá Hương ừ. Hương có thể uh, cho Hùng xin số điện thoại được không Hương nhỉ để hôm nào mà hương rảnh á hùng có thể uh, mời hương đi dùng cốc phê <laughs> sao điện thoại á hả ừ thì ừ, cũng được á ừ. ừ, có gì mình có gì mình lấy số điện thoại nhau rồi mình phai tham nhá lấy đi lấy số điện thoại để phai cái gì tham. mà phanh thay phai tham á thôi à, móc điện thoại ra đây ừ. cho rồi phai tham luôn ừ, không hiểu á nhà không hiểu phai tham là cái gì á rồi hiểu rồi ừ thôi kệ cho số điện thoại rồi à, điện thoại uống cà phê cũng được ừ. à, à, um, hương hương đọc số điện thoại của hương đi rồi cái anh nhá mai qua nhưng mà hương đừng có bóc máy nghe <laughs> tốn tiền ôi ơi à, số điện thoại là số mấy ta ừ trời ơi số điện thoại của hương mà hương hỏi giống như hỏi phong long vậy ừ. Ờ, đọc số điện thoại Cường ừ, Đọc đi kìa 028 028 114 114 115 115 113 1 Ủa Phương ừ. Số điện thoại sẽ giống của liên ngành chữa cháy cấp cứu đốt nhà quá vậy Đâu biết đâu Người ta đọc mà Ai đọc Chị kia kìa Sao chị đọc <laughs> ừ, vậy làm sao <laughs> cảm ơn em nha xong rồi ha một chậu trà sữa ha. nha cảm ơn chị <laughs> trời không ngờ chị có em họ dễ thương quá à. ờ vừa dễ thương vừa đẹp trai ha em ha cảm ơn em nhiều nha à. <clears throat> rõ rồi ha ừ. mới đi ra ngoài có vài phút là loài cái mặt ra liền ha loài gì đâu trời ơi hoa ơi hoa hoa hiểu lầm hùng rồi hường với hùng không có gì hết trơn ừ xin số điện thoại rồi phải không không cái này là hường năn nỉ ờ, hùng để mà đưa số cho hùng á chứ à... hùng không có xin số điện thoại của hường <laughs> vừa rồi cho rồi đó ừ. à, ba số điện thoại luôn rồi đó à. một là tôi đốt nhà của anh hai là đưa vô bệnh viện cấp cứu nha nếu mà còn sống á kêu công an bắt luôn đi ra khỏi nhà tôi mau lên cút đi ra đi nào đi đi mau lên đi đi ra đi sao, sao đi ra em... khỏi đi sao em nặng chân với ăn quá vậy đi hoàn gia hoàn gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người oan gia trời ơi oan gia thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia trời là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người